Bản mệnh nhận được sự phù trợ của chính ấn và thiên ấn nên có nhiều cơ hội để thể hiện được điểm mạnh của bản thân, nhận được sự ngưỡng mộ và khâm phục của mọi người. Tình hình tài chính của bạn nói chung cũng có những điểm sáng nhất định, tập trung vào khoảng thời gian cuối tuần. Người làm ăn kinh doanh nắm bắt được cơ hội đầu tư, còn người làm công ăn lương dễ nhận được tiền thưởng vì những công hiến của mình. Tuy nhiên, dù làm trên lĩnh vực nào, thương quan và thiên quan cũng khuyên bạn cần tránh đối đầu với người quyền cao chức trọng hoặc kẻ tiểu nhân.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 Khoảng thời gian đầu tuần, tình cảm của người tuổi Sửu phải nói rằng khá ảm đạm. Bạn thường khép mình hoặc quá cứng đầu, chủ quan khiến người khác khó có thể tiếp cận hoặc thấu hiểu. May mắn, đến cuối tuần, bạn dần mở lòng hơn và biết tâm sự với người thân thiết, giúp khúc mắc được tháo gỡ. 3. Tử vi tuổi dần Vận trình tình cảm của người tuổi dần khởi sắc hơn vào thời điểm cuối tuần, sau một tuần với nhiều căng thẳng, thậm chí là mâu thuẫn, hiểu lầm thì đến cuối tuần, đôi bên đã dần thấu hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn. Cả hai đều cảm thấy trân trọng mối quan hệ hiện tại. Sự nghiệp của bạn có nhiều rắc rối xảy ra do sự tác động của tỷ kiên và kiếp tài, nhưng hãy yên tâm, chỉ cần vững vàng vượt qua khoảng thời gian đầu tuần thì sau đó chính là lúc bạn khẳng định bản thân để mọi người nhìn bằng ánh mắt khác xưa. Bạn có thể hoàn thành được những việc mà người khác cho là bất khả thi,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 Người tuổi mão gặp phải thách thức trong sự nghiệp ngay từ những ngày đầu tiên của tuần mới. Kiếp tài và tỷ kiên cho thấy bạn quá tự tin nên thành ra cứng đầu cứng cổ, không thích nghe theo lời khuyên của người khác. Cẩn thận, bạn có thể làm mất lòng cấp trên hoặc đồng nghiệp đấy. Bói tử vi trực tuyến 12 con giáp, đến giữa tuần, tình hình có vẻ khởi sắc hơn, bạn tìm được cơ hội khẳng định một vài quan điểm hoặc suy nghĩ của mình là đúng đắn. Chính ấn và thiên ấn cho thấy những người làm ở chức vụ cao có thể nhận được sự ngưỡng mộ của mọi người xung quanh,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 Nếu còn độc thân, bạn có thể tích cực tham gia các buổi gặp gỡ, giao lưu để tìm được người yêu lý tưởng. 5. Tử vi tuổi thìn Tình hình tài lộc là một trong số những điểm sáng rực rỡ của người tuổi thìn vào thời điểm đầu tuần này. Nhiều các tinh trợ giúp khiến cho bạn, dù làm ở bất kỳ lĩnh vực nào cũng sẽ nhận được một khoản tiền lãi hoặc tiền công, tiền thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Song cũng cần phải nhớ rằng dù đạt được thành công lớn đến thế nào, bản mệnh cũng chưa nên kiêu ngạo hoặc tỏ vẻ coi thường người khác, nếu không, thương quan và tỷ kiến sẽ mang lại cho bạn nhiều rắc rối vào chính những lúc mà mình không ngờ tới nhất. Thời điểm này, bản mệnh cũng nên chú ý tới những kẻ ghen tị cố tình tiếp cận mình. Những người đã lập gia đình có thể sẽ phải đương đầu với nhiều chuyện rắc rối trong suốt tuần này. Bạn và người ấy thường xuyên mâu thuẫn, bất đồng ý kiến với nhau, không ai chịu nhường ai cả. Điều này có thể khiến bầu không khí trong nhà luôn căng thẳng, thậm chí ảnh hưởng đến cả những người khác.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 nếu còn độc thân, bạn nên mở lòng để nhận ra xung quanh mình luôn có những người rất tuyệt vời và quan tâm đến mình. Tuy nhiên, nếu đã lập gia đình, bạn không nên quá buông thả bản thân. Hãy giữ khoảng cách với người khác, biến những mối quan hệ ấy thành mối quan hệ có lợi trong tương lai, chứ không phải là thỏa mãn những ham muốn nhất thời của mình. Nếu quá phóng túng, bạn sẽ khiến cho người thân của mình phải chịu tổn thương,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 khiến mọi người phải nhìn bạn bằng con mắt khác xưa. Tình hình tài lộc của người tuổi ngọ không có nhiều biến động. Đầu tuần, có thể những người làm nghề tự do sẽ nhận được tiền công xứng đáng với công sức bỏ ra, nhưng sau đó, gần như bạn không nhận được một khoản nào khác nữa. Có lẽ bạn cần thêm thời gian trước khi gặt hái được thành quả đáng mơ ước. Những người có đôi có cặp có thể trải qua một khoảng thời gian khá hạnh phúc và êm đềm. Mâu thuẫn qua đi, hai người càng lúc càng hiểu và thông cảm cho nhau hơn,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 Nhiều vấn đề cứ liên tục xuất hiện như muốn thử thách tình cảm giữa bạn và người ấy. Hai người cần phải thực sự tin tưởng nhau thì mới có thể nhận được một cái kết tốt đẹp. Sự nghiệp của bản mệnh thật sự không có nhiều điểm sáng. Kiếp tài và tỷ kiến cho thấy bạn có thể sẽ đưa ra những quyết định thiếu chính xác vì bản tính cứng đầu hoặc bốc đồng của mình. Cách hành xử thiếu cẩn thận của bạn cũng dễ khiến mọi người cảm thấy mất lòng tin hoặc mất thiện cảm. Tuy nhiên, phương diện tài lộc của bạn lại khá khả quan. Nhiều cơ hội kiếm tiền xuất hiện vào khoảng thời gian đầu tuần và giữa tuần. Nếu có thể nắm bắt cơ hội, bạn có thể kiếm được một khoản khá khá, khiến mọi người xung quanh ngưỡng mộ. Xong, cần phải nhớ, dù có ham thích làm giàu đến đâu, bạn cũng cần làm ăn trên chính, chứ nghĩ đến việc kiếm lời dựa trên công sức lao động của người khác,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 quý nhân có thể sẽ xuất hiện và chỉ dẫn cho bạn những lối đi đúng đắn. Cuối tuần là thời điểm bạn không nên đưa ra những quyết định trọng đại, nếu không dễ gây mâu thuẫn với đồng nghiệp hoặc người có quyền cao chức trọng. Lúc này, bạn chủ yếu nên trao dồi, trang bị kỹ năng để chuẩn bị cho những cơ hội về sau, chứ không phải ham cái lợi trước mắt. Sao Bách Việt chủ đào hoa cho thấy người tuổi này vốn có những nét hấp dẫn rất riêng. Bạn còn là con giáp giỏi ăn nói nữa,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 Người tuổi dậu theo đuổi con đường sự nghiệp không gặp được nhiều điều may mắn trong tuần này. Có thể đầu tuần, nhờ chính quan phù trợ, bạn có thể nhận được sự đánh giá cao của cấp trên đấy, nhưng đó cũng chính là ngọn nguồn đẩy bạn vào rắc rối. Bạn có thể khiến cho những kẻ tiểu nhân cảm thấy ghen tị và tìm cách gây ra nhiều vấn đề buộc bạn phải xử lý. Tuy nhiên, nếu theo đuổi con đường làm ăn, kinh doanh, bạn lại có thể tìm được khá nhiều cơ hội để mở rộng quy mô của mình.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 Các cặp đôi thường xuyên bất hòa hơn là hòa hợp vào thời điểm này, lý do là các bạn chưa thực sự thấu hiểu nhau như mình nghĩ. Cả hai đều cần bớt thời gian để trò chuyện với nhau nhiều hơn, giúp tháo gỡ những hiểu nhầm hoặc khúc mắc đang tồn tại. 11. Tử vi tuổi Tuất sự nghiệp của người tuổi Tuất tương đối ảm đạm vào khoảng thời gian này, đặc biệt là từ giữa tuần trở đi. Bạn gây thú chúc oán với nhiều người trong vô thức, và có lẽ những kẻ đó sẽ tận dụng mọi cơ hội để hạ bệ bạn.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 Thậm chí, có người sẽ phải chia tay với người đã gắn bó với mình suốt bấy lâu. Hãy suy nghĩ tích cực hơn, đừng mãi náu mình trong thế giới riêng. Bạn nên mở lòng để những người thực sự quan tâm và xứng với bạn được tiếp cận bạn. Vợ chồng dễ rơi vào tình trạng khắc khẩu vì tính tình nóng nảy, không ai chịu nhường ai. Nếu cứ để tình hình này tiếp diễn, tình cảm của đôi bên dạn nứt chỉ là chuyện không sớm thì muộn. Bạn cần phải bình tĩnh lại và tìm cách giải quyết hợp lý. 12. Tử vi tuổi hợi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 Tuy nhiên, sự nghiệp của bạn lại có rất nhiều biến động tích cực trong tuần này. Có thể sự cố gắng suốt bấy lâu của bạn đã được cấp trên công nhận. Bạn có thể đạt được những bước tiến đáng ngưỡng mộ, ví dụ như thăng chức, tăng lương. Vận trình tài lộc của bạn thuận lợi hơn khi đến thời điểm cuối tuần. Do đó, bạn nên cố gắng hết sức mình, đặc biệt là người làm ăn không nên để cơ hội vụt qua trước mắt. Có thể bạn sẽ phải vất vả hơn mọi người một chút đó, nhưng thành quả nhận được thì hoàn toàn xứng đáng.